trụ trì chùa Phước Ân Kính bạch chư tôn thiền đức Kính thưa quý Phật tử thân mến Hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm kỷ hợi Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu bát quan trai Học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân giải thoát Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe thượng tọa trụ trì cùng chư tôn thiền đức và gửi đến quý Phật tử lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua. Mới đó mà đã bước sang tháng 11 rồi. Chúng ta chỉ còn một kỳ tu Bắc Quan Trai tại đạo tràng chùa Phước Ân là tổng kết à, khóa tu trong năm 2019 quý Phật tử nhìn lại bản thân của chúng ta cứ mỗi một ngày qua thì chúng ta già đi phải không quý vị ngoảnh nhìn lại thì mái tóc đã điểm xương nhưng nếu không liễu ngộ con đường tử sanh mãi lo giành giật đua tranh thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu vô thường chờ hẹn ai đâu buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu kính thưa quý vị tuy biết rằng dòng thời gian trôi qua không bao giờ trở lại mạng sống của con người mong manh như xương đầu ngọn cỏ hợp rồi tan tụ tán tợ mây trôi kiếp sống phù du giả tạm thấy đó rồi mất đó nhưng con người của chúng ta sống theo cái bản năng thói quen hốt giác hốt mê quý vị lúc mà giác ngộ thì chúng ta nhìn rõ được cuộc đời này biết nó là giả tạm thân mạng vô thường ta tự nói với mình và phát tâm phát nguyện rằng con sẽ nỗ lực tu học sống tốt đời đẹp đạo để gieo trồng cái nhân tốt lành hầu đem lại đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại lấy đây làm chánh nhân để ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời được sanh về cảnh giới an lành nhưng lúc sống với cái bản năng cái thói quen thì chúng ta lại mê lầm tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp nghiệp bây giờ nhìn lại thì mình thấy cuộc đời mình mấy mươi năm trải qua cũng tạo rất nhiều điều sai trái tội lỗi có đúng vậy không quý phật tử vậy thì làm sao học cái phương cách như thế nào để sống một đời sống an lạc không phải chỉ trong hiện đời mà làm chánh nhân đem lại sự an lạc giải thoát cả tương lai hôm nay con xin mạng phép mượn lời Phật dạy để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài học cách sống an lạc Chúng ta học cách sống an lạc từ nơi lời chỉ dạy của bậc đạo sư là Đức Phật Bậc thầy cao cả của chúng ta Bản thân cuộc đời Ngài là một bài thuyết pháp vô cùng linh động, giá trị Để cho chúng ta học tập, nương theo đây thực hành Quý vị sẽ trải được trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thật sự quý vị ơi Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta để có được một cách sống an lạc thì chúng ta cần phải học tập điều này và thực hiện điều này đó là phải học cách kiểm soát bản thân của mình và làm chủ bản thân mình điều này quý vị làm được chưa có kiểm soát bản thân mình không có nhiều lúc chúng ta không kiểm soát được bản thân mình cho nên để cho nó vọng tác vô lượng vô biên tội và nghiệp quý vị ngoảnh nhìn lại sợ quá tôi lúc trước tôi bắt giác tôi vô minh tôi không biết cái đó là tội không biết cái đó là sai trái tôi làm ra những điều tội lỗi ác nghiệp hoặc là bây giờ đã đi chùa ăn chay niệm phật hiểu được phần nào lời phật dạy rồi nhưng mà lại sống theo cái bản năng thói quen của phàm tục người ta đối xử với mình xấu tệ cái mình cũng y hệt như họ và nói rằng tại họ chứ không phải tại tôi tại họ làm trước chúng ta hay đổ thừa diện lý do cho nên sống theo cái bản năng thói tục đó khiến cho chúng ta không có kiểm soát bản thân mình cũng như không làm chủ chính mình tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp trong nền giáo lý của đạo Phật từ những bài kinh vô cùng thiết thực được ghi nhận trong kinh tạng Nikaya cho đến kinh tạng Đại thừa phát triển thì toàn bộ 49 năm thuyết giáo độ sinh của Đức Phật, những lời dạy cao quý của Ngài, Ngài thường khuyên chúng ta phải thường kiểm soát nhìn lại mình để làm chủ bản thân mình trước mọi hoàn cảnh, phải có sự hỗ trì các căn, làm chủ các căn quý vị ơi. Vì chúng ta không kiểm soát lại mình, không nhìn lại bản thân mình mà hay nhìn lỗi người ta cho nên tối ngày chúng ta chỉ soi bói tìm tòi moi móc và thấy được cái lỗi người mà không thấy được cái của chính mình đức phật trong kinh pháp cú ngài đã nói thấy lỗi người thì dễ thấy lỗi mình thì khó lỗi của người ta thì mình phanh phui tìm kiếm như tìm thóc lẫn ở trong gạo còn lỗi của bản thân mình mình che mình giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài có nhiều vị cư sĩ tại gia đến chùa học Phật nghe kinh ăn chay niệm Phật lâu năm rồi nhưng mà vẫn còn vướng phải cái thói phàm tục đó mà bản thân mình không đủ năng lực để chuyển quá bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy rồi học cái cách kiểm soát bản thân mình đi quý vị trước khi muốn nói lời gì ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe lỗi mình sao cứ mãi giấu che vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người trước khi ta nổi giận bất bình ta nên ngồi lại lắng nhìn tự tâm tự điều tự chế nhủ thầm phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay khi muốn làm bất cứ một điều gì quý vị ngồi lại để lắng nhìn tự tâm của mình coi lúc này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 với lời Phật dạy nó đem lại lợi ích an vui cho mình cho người trong hiện tại và tương lai thì chúng ta biết rõ đây là những suy nghĩ thiện lành hãy phát triển biểu hiện bằng hành động nương vào cái suy nghĩ đó mà chúng ta hành động theo còn nếu mà chúng ta suy nghĩ đây những điều nào mà nó làm tổn hại nó làm đau khổ cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó là xấu ác dừng lại đi đừng nói đừng làm nha quý vị vì mỗi ác nghiệp ta gây tạo không bao giờ mất nó chính là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu quý vị phàm là một người phật tử có đủ duyên thân cận tam bảo nghe học chánh pháp quý vị nghe pháp xong rồi phải hiểu rõ lời Phật dạy rồi ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của chính mình kiểm soát lại mình coi nhìn lại bản thân mình còn cái sai cái xấu cái dở cái khuyết điểm ở chỗ nào phải nhận diện ra nhận diện rõ cái bản chất của mình hiện tại bây giờ nè còn cái ham muốn dục vọng hay không còn có cái tâm nóng nảy sân giận buồn phiền hay không còn có cái sự cố chấp hay không còn có ganh tị tật đối với ai hay không còn có ngã mạn cống cao hay không còn có ích kỷ hay không còn có nhiều chuyện hay không quý vị kiểm điểm lại mình đi nếu còn nên sửa đổi học phật để chúng ta hiểu biết rõ và ứng dụng hành trì chứ không phải học hiểu suông nếu như vậy chúng ta sẽ không được phần lợi ích nào đối với phật pháp cả quý vị và cái sự học Phật là một sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người cho nên hôm nay để sống một đời sống an lạc hạnh phúc người Phật tử tại gia tuy sống giữa cõi đời trần tục nhưng từng giờ từng phút từng giây quý vị phải học cách kiểm soát chính mình bây giờ con nêu lên vài phương diện tiêu biểu trong đời sống nếu chúng ta không kiểm soát lại mình không làm chủ chính mình thì có phải chăng chúng ta tự lủi thân đưa cái bản thân của mình á lèo lái cái con thuyền đời của mình đi xuống hố sâu và vực thẳm trường hợp thí dụ như sao có những thanh niên trẻ tuổi bây giờ đó quý vị thì do không làm chủ kiểm soát bản thân của mình cho nên lái xe đua xe quá tốc độ cái trường hợp này xảy ra tai nạn giao thông không phải chỉ là nguy hiểm ảnh hưởng đến bản thân của họ mà còn tổn hại đến những người chung quanh vì họ không có sự kiểm soát làm chủ lấy mình cái nghe ai khích một câu thôi là nổi nóng lên rồi rồi đua đua cho tới bến luôn mà không biết cái tai nạn nguy hiểm gì nó sẽ xảy ra cho nên coi cái tánh mạng của mình thường và coi cái tánh mạng của con người giống như là rơm rác vì không kiểm soát lại mình để làm chủ chính mình rồi cũng vì không làm chủ kiểm soát rõ ràng bản thân mình để làm chủ nó cho nên có biết bao nhiêu người sống một đời sống buông lung phóng túng xa đọa quý vị nghiện ngập trong rượu chè bê bết mà bản thân người này không có đủ khả năng để làm chủ mình kiềm chế mình chế ngự cái tham muốn dục vọng của bản thân mình sống một đời sống bê tha liêu lỏng sáng chỉ xỉn chiều sai tối lai rai dài xị mà bản thân này người này không làm chủ được họ mất nhân cách của mình và tạo nên không biết bao nhiêu điều sai trái tội lỗi đổ vỡ hạnh phúc gia đình gây ảnh hưởng không tốt cho trật tự an ninh xã hội rối loạn xóm làng luôn nhiều người sai xỉn mất quyền tự chủ không phải chỉ hành hung vợ con của mình mà còn phá làng phá sớm còn tạo không biết bao nhiêu điều tệ hại khác có đúng vậy không với phật tử rồi có người không kiểm soát bản thân mình cũng không làm chủ lấy mình cho nên ai mà nói động chạm vào tự ngã của mình một câu thôi sân giận phẫn nộ lên rồi trăm ngàn cửa nghiệp chướng lại mở ra đây nào quý vị câu nói trường hợp thí dụ có hai bà bạn chơi chung với nhau từ nhỏ nha nhà cùng chung với một xóm sát vách nhau đi chùa cũng rủ nhau đi chung nữa quý vị mà chỉ có một sự việc nhỏ như vậy xảy ra mà không kiểm soát để làm chủ chính mình đưa đến sự đau khổ phiền não vô vàng tạo nên ác nghiệp quý vị ơi cái bà a thì nhà bà có nuôi một bầy gà rồi thường sáng ra thì bà thả gà cho nó đi kiếm ăn nó qua cái đám rẫy nhà bà b nó phá hoài à cái bà b bà cảnh cáo rồi nghe tôi nói thiệt cái chỗ thâm tình quen biết với nhau á chứ nếu không là tôi đập cái bầy gà của bà chết luôn rồi đó nhưng mà tại vì cái chỗ thâm tình tôi nói trước nha bà nuôi gà thì bà phải biết chăm sóc nó bà thả cho nó đi mà nó qua bên đám rẫy nhà tôi nó phá bữa nào tôi đập nó chết á nó, lúc đó đừng nói gì sao chị em mít lòng à nhưng mà cái bà a thì mình nuôi gà mình đâu có thể nào mình nhốt nó lại hoài sáng thì phải thả nó ra cho nó đi kiếm ăn thì bà cũng đâu có thể nào theo dõi kiểm soát nó được bà mới thả nó ra cái nó đi qua đám rẫy nhà bà bê nó bới nó xới bở bệnh mà bà mới vừa trồng rau nó mới nó xới tanh bành hết một cái đám rau tức quá ở bên trong lấy dép á, chọi ra chọi sao mà cái bầy gà thì nó chạy được nhưng mà có một con gà con nó chạy không kịp rồi trúng cái chiếc dép mà bà chọi mạnh quá dùng cái sức lực của mình mà trong lúc đó là giận nữa cho nên phan chọi vậy cái nó dậy đạch đạch nó chết quý vị chỉ có một con gà con nhỏ vậy nè nó dậy đạch đạch nó chết thì chết rồi thì mình tạo thêm cái à, tội cái nghiệp sát sanh rồi nha tại vì biết đi chùa mà biết ăn chay biết niệm phật mà cái bà bà b này mới bắt cái con gà chết đó đó bà thảy qua sân nhà của cái bà a ý nói rằng tôi cảnh cáo rồi mà bà không chịu giữ gà của bà bây giờ nó qua nhà tôi nó phá tôi chồng ơi nó chết đó quăng trở lại trả cho bà cho bà biết bà a tự trong nhà bước ra nhìn thấy sân nhà mình con gà chết cái bà a bà mới vô bà viết một cái tờ giấy rồi lấy cái tờ giấy đó gói con gà lại thấy qua lại nhà bà b và trong tờ giấy đó bà để một hàng chữ rằng để cúng dỗ ông nội mày đi tức là nói sót nha mày đập con gà tao chết rồi mày để cúng dỗ ông nội mày đi khỏi cần trả lại rồi kêu thấy qua sân nhà của bà b bà b bước ra nhìn thấy hồi nãy mình thấy qua nhà bà rồi sao bây giờ lại thấy lại nhà mình nữa mà còn kèm theo, kèm theo cái tờ giấy mở ra nhìn thấy hàng chữ cái nổi máu luôn tức quá đi cái đứng bên này chửi cái bà a à, cũng đâu có vừa bà chửi tôi tôi chửi bà lại nói qua nói lại chửi qua chửi lại bằng binh khí miệng lưỡi không à lúc này ác khẩu mà không biết quý vị không có kiểm soát không làm chủ được giận quá tức quá rồi nói qua nói lại nói xong hồi chửi bậy luôn xong rồi cũng chưa hả giận nữa cái buổi chiều đó con của bà b về con của bà a đi làm về hai đứa con trai hết nha mà thanh niên á, thì ờ, nó háo thắng cho nên nó đâu có chịu thua ai đâu nghe mẹ của mình kể lại là bà a bà viết tờ giấy bật quăng qua mà bà còn nói là để cúng dỗ nội mày đi con của bà mình b nóng máu rồi mới đi qua trước nhà của bà a mới tuyên bố một câu thách thức như sau thằng nào con nào mà nói để cúng dỗ nội mày đi ngon ra đây thì tưởng anh hùng lắm con của bà a nó cũng mới vừa đi đẩy về cái tay của nó còn cầm cái phát cỏ đó nó thấy con của bà b đứng trước cửa nhà mà la làng mà còn thách đố như vậy nó nói tao nói mày làm gì tao nó dùng cái phát cỏ nó làm cái bụp rớt cái đầu xuống có đáng hay không quý vị từ một cái chuyện một bầy gà nhỏ thôi mà chúng ta thiếu cái sự kiểm soát làm chủ lấy mình để đưa đến một cái việc xảy ra cái việc lớn như vậy rồi con của bà B chết con của bà A làm sao quý vị ở tù thì cái đó là lẽ đương nhiên thôi cái đó là cái nhân quả thế gian nhưng mà xin hỏi quý phật tử giả như nghe con của bà B chết rồi có hết chưa nó hết chưa quý vị chết với cái sự oán hận uất hận dân trào như vậy nó sẽ tạo thành cái quán kết quý vị ơi không siêu mà còn đọa mà còn tạo cái quán kết để tìm quan gia trái chủ trả thù báo quán nữa rồi xin hỏi quý phật tử đây con của bà b ngồi tù giả như mang một bản án tù chung thân hay là tử hình đi nữa mà cái con của bà A nó chết ở trong tù hoặc là bị tử hình để đền trả nợ mạng của người ta theo luật pháp thế gian giết người phải đền mạng thì xin hỏi quý vị khi con của bà A chết ở trong tù hoặc là ở tù trong chung thân hết cuộc cả cuộc đời của mình rồi thì cái bản án đó theo thế gian á, cái cậu này có chết rồi thì nó xếp lại nhưng mà chiếu theo quy luật nhân quả thiện ác có chấm dứt chưa quý vị chưa cho nên chúng ta hiểu rõ điều này để từng giờ từng phút từng giây phải kiểm soát lại mình trước khi quý vị muốn nói một cái lời nào thì quý vị phải ngồi suy nghĩ kỹ coi cái lời nói của chúng ta sắp thốt ra từ nơi cửa miệng của mình nè nó có giá trị gì nó có đem lại sự lợi ích thiết thực cho ai hay không cho mình cho người trong hiện tại và tương lai hay không nếu câu trả lời là có thì đó là lời nói tốt lành lợi ích quý vị nên nói còn quý vị suy nghĩ kỹ lời nói mình sắp thốt ra đây mà nó sẽ làm đau khổ cho người ta tổn hại người ta làm cho người ta phiền não thôi dừng lại đi quý vị hà chúng ta nhẫn nại nhịn một chút không có sao hết không có thua thiệt gì đâu kẻ mà hơn thì chẳng qua cũng thêm cái oán mà thôi còn người thua thì ăn ngủ không có yên đức phật dạy chúng ta hơn thua buông xuống hết mới có được một giấc ngủ an lành quý vị ơi nếu lúc này quý vị thiếu cái sự kiểm soát làm chủ lấy mình thì dễ dàng tạo nên những điều đáng tiếc đến khi hối hận cũng đã muộn màng rồi nha quý vị giống như trường hợp mà câu chuyện con vừa kể đó hối hận cũng muộn màng rồi rồi thực tế cuộc sống cũng cho chúng ta thấy có những lúc chúng ta thiếu cái sự kiểm soát bản thân không làm chủ lấy mình đó quý vị rồi trước một cái việc làm nào đó chúng ta mất quyền tự chủ đi hối hận cả đời có đúng vậy không quý vị hối hận cả một đời của mình luôn và nó làm cho mình rai rứt lương tâm bức bách khó chịu mà cả cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ sống một đời sống an ổn cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải nhìn lại mình Kiểm soát lại mình trong từng giờ, từng phút, từng giây Nếu quý vị mất đi cái quyền kiểm soát tự chủ này Sẽ tạo tác vô lượng, vô biên tội nghiệp Và bản thân mình không phải chỉ đem lại phiền não khổ đau tai ương quặn quạ cho chính mình mà còn gây nên đau khổ cho những người khác chung quanh nữa quý vị vì vậy học cái cách sống an lạc đức phật dạy chúng ta hãy kiểm điểm lại mình kiểm soát mình làm chủ mình nhất là làm chủ các giác quan khi mắt của chúng ta tiếp xúc với sắc trần chúng ta phải kiểm soát làm chủ không có để cho nó dính mắt vào sắc trần để rồi tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mắt trông thấy sắc thì thôi đi còn cái lỗ tai nghe tiếng nghe rồi quần không trơ trơ lẳng lặng cõi lòng nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh nhưng quý vị ơi do gì chúng ta thiếu cái sự kiểm soát và không có đủ khả năng để làm chủ lấy mình cho nên mắt trông thấy sắc là nó dính liền tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên tam bành lục tặc đảo điên ra vào sinh tử triền miên luân hồi con nói thí dụ mắt của chúng ta nhìn thấy cái sắc trần đó mà nó vừa ý nó hài lòng thì bắt đầu khởi lên cái tâm tham muốn chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng có đúng vậy không quý vị trường hợp vậy nè có cái người này nhà cũng nghèo chứ không có khá giả quý vị làm lụng dành dụm được ít tiền mua được có chỉ vàng chỉ vàng mà là cái sợi dây chuyền thôi đeo ngay cổ của mình mà có một chỉ vàng mà không biết đợi dành bao nhiêu lâu rồi mới sắm được sợi dây chuyền đó rồi cái cô này cô đi ra ruộng á để cô à, bơm nước tưới phân cho ruộng lúa của mình rồi có một cái người khác cũng cùng chung một xóm cái cậu này đi ngang thấy cái cô kia đeo cái sợi dây chuyền mắt lé lên rồi cái lợi thừa cơ hội lúc này ngay cái cánh đồng đó nó vắng vẻ không có ai cho nên mới đè cái cô đó xuống giật sợi dây chuyền mà cô này là tài sản mình để dành không biết bao nhiêu lâu mới mua được nó quyến nó lắm cho nên ôm cái cổ giật lại chận lại vậy nè rồi la làng lên la quá đi rồi cái cậu này sợ người ta phát hiện được cho nên bóp cổ đè cổ nhấn xuống bóp làm sao cô này cô tắt thở luôn con chỉ vàng mà giết người bóp cổ người ta rồi cô này cô tắt thở cái sợ quá quay lại cô tắt thở rồi cô chết rồi mà tại vì cổ la quá đi cho nên mới sợ sợ rồi mới bóp cổ cổ cho cho cổ đừng có la mà ai ngờ đâu lúc này quảng hốt rồi mất quyền tự chủ bóp cổ người ta người ta ngạt thở người ta chết luôn lúc mà buông ra rồi mới quảng hốt sợ hãi sợ quá rồi làm sao lấy chỉ vàng xong rồi cái lấy cái xác cô này nè nhấn ở dưới dưới ruộng á rồi cái lấp cỏ lấp rác rồi lên ba ngày sau nó thúi ùm luôn người ta mới phát hiện ra rồi rốt cuộc rồi cái người này cái lương tâm rai rất cũng đi tự thú dù có trốn tránh đường nào cũng không trốn tránh khỏi nhân quả không trốn tránh khỏi luật pháp thế gian là đã đành rồi còn không trốn tránh được luật nhân quả nhân quả nó theo ta như bóng không rời hình dù mà công an không phát hiện chưa phát hiện ra được đi nữa nhưng con kính thưa quý vị người này cũng sống trong sự dày dò rai rứt lương tâm của mình không yên đâu ngủ không ăn giấc đó cứ phập phòng giật mình chim bao thấy ác mộng cho nên tự thú có những trường hợp chúng ta mất quyền kiểm soát làm chủ lấy mình mà tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp cho nên kính khuyên quý phật tử học phật rồi nghe trước khi muốn nói cái gì quý vị suy nghĩ kỹ niệm phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô a di đà phật để làm gì định tâm suy nghĩ kỹ coi những lời nói mình sắp thốt ra này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 rồi quý phật tử trước khi muốn làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ kỹ coi điều mà mình sắp làm đây nè là thiện hay là ác tội hay là phước có ảnh hưởng tai hại cho ai hay không nếu câu trả lời là có dừng lại liền đi quý vị vì mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ thôi không có mất đâu có khi trả hiện đời có khi trả ở mai sau đó vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai tin hiểu sâu sắc về nhân quả quý phật tử biết dừng lại những điều xấu ác không làm mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị một cái điều ác nhỏ cũng không làm một điều thiện nhỏ chớ có bỏ qua và hàng ngày để cho có khả năng làm chủ lấy mình kiểm soát chính mình như vậy thì quý phật tử phải có sự tu tập định tâm nhiếp tâm đi đứng nằm ngồi nhiếp tâm mình cho thanh tịnh an trú trong đề một thiền quán tư duy chánh pháp hay là quý vị niệm phật cũng là một phương cách để giúp cho chúng ta có được sự định tĩnh nhờ năng lực của sự định tâm đó mà chúng ta bình tĩnh sáng suốt có thể nhẫn nại ôn hòa mỗi khi gặp cảnh tức giận bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu bạn tự có tâm an ở đâu cũng thấy như đang ở chùa xin kể một cái tấm gương cho quý phật tử đây nghe vì người có khả năng kiểm soát lấy mình và làm chủ lấy mình có một vị Lạc Ma người Tây Tạng tức là vị sư người Tây Tạng vị sư này có một cái khả năng làm chủ lấy mình rất là cao độ một hôm nọ nơi cái làng này họ mới mời thỉnh các vị lạc ma đó đến để thiết trai cúng dường tạo phước báo họ thỉnh khoảng chừng 500 vị sư như vậy thì các vị sư này lại theo thứ lớp mà ngồi để cho hàng phật tử tác pháp cúng dường thì người thọ giới trước ngồi trước người thọ giới sau thì ngồi sau vị sư này trẻ tuổi mới thọ cụ túc giới cho nên ngồi túc ở gần dưới cái quý phật tử họ mới tuần tự đi theo thứ tự để sớt bát vào sớt bát cho các vị sư đầu tiên họ mới đem sữa họ châm vào bình bát cho các vị sư lúc này nhìn thấy những người phật tử cầm cái bầu sữa đó, đi chăm chăm chưa tới mình mà thấy cái bầu sữa nó gần cạn rồi cái vị sư trẻ tuổi ngồi tuốt dưới chưa tới mình nữa nha lúc này cái tâm ý vừa khởi lên à không biết tới mình còn miếng nào nữa không tại thấy gần hết rồi không biết tới mình có tới mình hay không mới vừa khởi nghĩ vậy cái ngài mới đứng dậy liền ngài tự kiểm soát lại mình làm chủ liền cái ngài đứng dậy kính bạch quý ngài vừa rồi có một gã háo ăn háo uống xuất hiện các vị sư kia mới ngạc nhiên nhìn lại coi sao ai ông này ông nói gì vậy thì vị sư đó mới bước ra sám hối là vừa rồi tên háo ăn háo uống xuất hiện có nghĩa là cái tâm ham ăn ham uống đó nó khởi lên nó nghĩ rằng không biết tới mình còn miếng nào nữa hay không xin thành tâm sám hối với các vị tại vì cái thói quen cái tật xấu cái bản năng ham ăn ham uống nó vậy đó làm chủ lấy mình biết kiểm soát và biết nhận lỗi liền theo mình cái gì mà cái xấu cái dở của mình mình che mình giấu mình đậy kỹ lắm phải không quý vị mà người có một cái năng lực sống một đời sống chân thật và có một cái năng lực dũng mạnh thì can đảm nhìn thấy rõ bản thân của mình là ai kiểm điểm lại mình biết mình sai chỗ nào là phát lồ sám hối liền mà đức phật đã từng dạy trong kinh pháp cú như sao giữa bãi chiến trường ta thắng ngàn ngàn quân giặc chưa gọi là thắng tự chiến thắng bản thân mình mới gọi là chiến công oanh liệt đó quý vị ơi vị này đã chiến thắng được bản thân mình rồi chiến thắng được cái lòng tham ăn uống mà lại còn biết ra trước đại chúng để sám hối nhận ngay cái lỗi của mình lần khác gia đình phật tử này họ mới mến mộ họ mới thỉnh vị sư đó một mình đến nhà để họ sớt bát cúng dường trong ngày dỗ của ông bà họ rồi nhờ sư chúng nguyện dùm đầu tiên để chuẩn bị cho buổi trai soạn sớt bát đó gia đình họ lúi húi ở dưới bếp để chuẩn bị thức ăn họ mới đem lên trên bàn là một dĩa bánh nướng rất là ngon thơm phức à mà nó nóng hổi giòn rụm luôn cái đem đặt lên bàn mới mời ngài dùng cái ngày chắp tay xá cảm ơn ngài tôi ăn chỉ có một bữa không ăn phi thời rồi cái họ mới nói rồi à, để nước cái đó cho ngài ngồi nghỉ để họ chuẩn bị trai soạn đến giờ dọn lên cúng kiến thì họ đang lúi húi ở dưới bếp để lo làm nhìn cái dĩa bánh ngồi nhìn nó vậy nè sao mà nó thơm cái mũi thì nghe mùi thơm nha còn con mắt nhìn nó thì thấy nó vàng rượt luôn vậy đó mà cái tay đụng tới á, thì nói sao nó giòn quý vị cái vị sư này nói người ta dọn lên rồi người ta mời mình ăn ta mời mình ăn chứ không phải là mình ăn cắp ăn trộm ăn giật ăn gì không phải ăn cắp ăn trộm mà người ta mời mình ăn mà tại nãy gì mình nói là lý do mình ăn ngày có bữa thôi đúng giờ mình mới ăn đúng ngọ mình mới ăn nhưng mà giờ thấy nó ngon quá đợi lát nữa sợ cái bánh nó mềm nó hết giòn cho nên thôi kệ lúc này không kiềm chế lấy mình rồi cái vị sư đó mới cái tay chạm đến cái bánh định ngắt một miếng ăn mới vừa chạm tới cái ngày giác ngộ liền ngài dừng lại liền làm chủ lấy mình liền và đứng dậy nói các vị ơi vừa rồi có một tên ăn dụng cả nhà họ mới bước ra hỏi ai ăn dụng vậy sư nói tôi chứ ai nãy các vị mời tôi tôi không ăn tôi nói lý do ăn ngọ nhưng mà giờ thấy nó hấp dẫn quá Ờ, cái thấy thèm cái tính ăn dụng mà làm chủ lấy mình dừng lại được liền giống như một cái cổ xe mà đang lao xuống dốc mà cái người này có khả năng điều khiển nó thắng cái ép dừng lại <laughs> mình có được cái khả năng kiểm soát và làm chủ thắng ép dừng lại được vậy không quý vị hay là mình lao luôn xuống dốc đó nha mình không có đủ khả năng đủ bản lãnh cái giống như cái xe mà nó đang lao xuống dốc vậy nè mà mình thắng không được không kiềm chế được cái tay lái với việc lao xuống dốc không biết bao nhiêu lần bị lủi xuống hầm xuống hố có đúng vậy không quý phật tử bây giờ chúng ta học cách kiểm soát lấy mình làm chủ lấy mình ngay lúc này quý vị dừng lại liền mình biết cái điều nào sai trái dừng lại liền có khả năng dừng lại nó đòi hỏi quý vị phải có cái gì thứ nhất sự chân thật đối với chính mình cái thứ hai năng lực dũng mãnh cái tâm phải dũng mãnh sự quyết tâm quyết tâm không để cho mình vi phạm bất cứ một điều lỗi lầm sai trái dù là nhỏ nha quý vị quý vị phải đối với bản thân mình đó phải thẳng tay mà trừng trị nó không có khoan nhượng cho nó thường thường mình hay khoan dung độ lượng cho nó thôi kệ lỡ lần này thôi có đúng vậy không thí dụ nha mình nói tôi đáng khắc phục bản thân bữa nay tôi ăn chay trọn ngày cái lỡ nấu đồ ăn cho gia đình cái nếm vô cái rồi tiêu nó thôi lỡ rồi thôi ăn luôn nếu mà lúc này lỡ không sao nhổ ra xúc miệng ăn chay tiếp nha quý vị chứ đừng để cho nó cứ lỡ lỡ riết tài quầy nha à, quý vị mà lỡ rồi dừng lại liền giác ngộ dừng lại liền không để cho nó sai phạm nữa có những lúc chúng ta bản thân mình cũng vậy nữa nha là không có làm chủ được ấy nói thôi bữa nay tôi à, lỡ ngủ quên rồi 4 giờ khuya ngày nào cũng thức dậy để công phu để niệm phật nhưng mà bữa nay lỡ ngủ quên rồi lỡ nửa tiếng hả thôi ngủ luôn đi chúng ta khoan dung cho nó vậy đó thôi ngày mai tôi tu bù chúng ta đối với bản thân mình phải nghiêm khắc nhưng mà đối với mọi người thì phải khoan dung với vị thân ngược lại phàm nhân ở giữa thế gian thì đối với bản thân mình mình bao dung cho nó che nó che đậy nó đủ thứ hết cái gì cũng tha thứ được cho nó nhưng mà đối với người ta thì mình rất là nghiêm khắc và cố chấp cho nên chúng ta không có đủ bản lãnh để tự làm chủ chính mình và không có bản lãnh để tự bản thân mình để chuyển hóa những hối hư tật xấu để hoàn thiện chính mình được đâu quý vị học cái cách để sống đời an lạc đức phật khuyên chúng ta phải thường kiểm soát lại mình đi nhìn lại mình coi mình là ai vậy tự mình xưng tôi là phật tử của chùa này tôi là phật tử của chùa kia ai cũng xưng là mình phật tử pháp danh này pháp danh nọ nhưng đến lúc kiểm tra lại mình nhìn kỹ lại mình thì mình giống như là một đứa con lai nửa thì lai chất phật nhưng mà nửa lai ma tà khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà lúc buồn mới niệm phật a di đà thiết tha nhiều khi ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn còn ba thì muối mè Đi chơi đâu mặc áo hoa què Về chùa trước Phật ấp e lâm hiền nửa mê cái cảnh chùa chiền nửa mê đi sớt mê tiền mê danh khi thì cảm thấy hiền lành lúc thì nổi trận tam bình dữ ghê chân mình còn lắm mê mê lại cầm bó đuốc mà vê chân người đó quý vị học cái cách sống an lạc là nhìn lại mình đừng nhìn người nhiều quá pháp bảo đàn kinh lục tổ huệ năng ngày dạy chúng ta Nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá Người mà chân thật tu đạo không có thấy lỗi của thế gian Và Đức Phật Ngài lại dạy Ai mà thấy được bản thân mình Kiểm điểm lại mình Mà thấy được cái sai, cái xấu, cái dở, cái lỗi, cái khuyết của mình Người đó được gọi là bậc kiến đạo đó quý vị Thấy được mình là thấy đạo rồi đó Biết rõ mình là ai là quá ngon lành rồi có những lúc chúng ta không nhìn lại mình và cũng không biết mình là ai mình tưởng mình ngon lành lắm nhưng mà thật ra mình giống như một đứa con lai vậy đó quý vị ơi lai này lai nọ đời đời đạo đạo đâu quý vị kiểm điểm những gì con nói có đúng vậy không đời không đời mà đạo không đạo thậm chí vậy nè có cái cô phật tử của tham dự khóa tu phật thất xong nhà cổ ở rạch ruộng đó quý vị xong rồi cái cổ còn mặc cái bộ đồ lam tu vậy đó từ ở nơi đạo tràng ngay chỗ chùa mà tu phật thất cái cổ đi về cổ về cổ mới ghé ngay chợ để cổ mua một ít đồ hay là cổ có công việc gì đó ngay chợ rạch ruộng cổ vô trong đó cổ mua đồ cổ mua đồ không biết cổ nghe cái chuyện gì hoặc là ai nói cái gì cổ mà cổ phẫn nộ lên ngay giữa chợ cái cổ đứng cổ vơ tay múa chân cổ la làng la sớm lúc đó con đi giảng đi ngang qua nhìn thấy người ta tụ tập đông quá rồi một số người người ta nói coi kìa coi kìa coi mấy bà tu kìa u hú chứ tu cái gì rồi còn thêm cái gì nữa nè quý vị mặc cái áo tràng mặc cái áo tràng luôn nha cái áo này mặc vào là chúng ta đi chầu phật đó quý vị có phải vậy không nếu ở ngoài quý vị mặc áo tràng để áo áo tràng này để làm gì mà cái áo tràng này vào để đến để gặp Phật cho nó trang nghiêm đây là cái lễ phục để mình đi chầu Phật vậy mà mặc cái áo tràng vậy đó mà đánh lộn quý vị ơi mặc áo tràng mà đi đánh lộn rồi cái dắt cái giặt trước vậy nè kéo cái giặt sau lại kéo gịch buộc hai cái giặt trước giặt sau lại để cho nó đừng có đừng có dướng bận để đánh cho nó ngon nữa chứ mà nguyên do cái sự đánh lộn đó con chứng kiến con nhìn thấy trong lòng rất là xót xa mình không dám cười người ta bởi vì mình biết người này chưa có đủ khả năng để kiểm soát làm chủ chính mình thôi có những lúc mình cũng y hệt vậy cho nên cũng không dám cười ai nhưng mà nhìn họ để mình lấy đó làm gương soi đội lại chính mình coi mình có sai có dở có quyết giống như họ hay không để mình sửa đổi bản thân mình đi quý vị ngồi trong đạo tràng ngồi trong đạo tràng mà đến giờ ăn trưa đó mới vừa đời khởi năm pháp quán đây nè đi đến đạo tràng tu thì quý thầy hướng dẫn cho mình ăn quá đường ăn bằng muỗng chứ không được ăn bằng đũa nữa tại vì đũa mình gấp mình đưa vào miệng mình cái mình mình gấp thức ăn như vậy thì nó mất vệ sinh ăn bằng muỗng gấp bằng đũa vào chùa thì chư tăng chư ni đều hướng dẫn cho quý phật tử cách ăn vệ sinh như vậy và ăn trong chánh niệm phải không vậy mà đang trên bàn ăn vậy đó con đi giảng xong con mới vừa bước xuống thì thấy quý phật tử bước vào trong bàn ăn mà dành chỗ với nhau mà đánh lộn mặc áo tràng mà dành chỗ với nhau mà đánh lộn cái cô này cổ uh, vô bàn cổ ngồi rồi nhưng mà cổ đi rót ly nước nước ở trên bàn cũng có một cái bình nước nhưng mà nước không chứ không phải là nước đá cổ thì thường ăn cơm phải có ly nước đá thói thế thói quen của cổ vậy cho nên cổ nhìn nhìn xong rồi cái cổ để cái giỏ của cổ á, ở trên cái ghế rồi cổ mới đi, đi đến rót ly nước đá khi cổ đi đến nơi á, thì cái giỏ của cổ á, cái cô kia cũng quăng ở dưới đất á. quăng dưới đất rồi cái cổ lên ghế cổ ngồi ngồi vậy đó mà cái cô này cũng lợi cũng nắm cái áo tràng người ta cũng lôi về nè cổ lôi rồi cái cô kia thấy lôi mình cũng đâu vừa quay lại tán cho cái bóp thì cô này cũng đâu có chịu đâu đâu có chịu thua đâu mày tán tao tao tán lại mày tán cái bóp hai bà nắm đầu với nhau đánh với nhau ở ngay bàn ăn mình thấy xót xa trong lòng ghê rồi thầy trong ban tổ chức khóa tu đó thầy mới mời hai vị phật tử đó ra đang chuẩn bị để cúng quá đường thôi mà vậy đó thầy mời hai vị phật tử đó ra thầy góp ý xây dựng rồi hai vị này bỏ chùa luôn mắc cỡ lúc đó mình không làm chủ nhưng mà mình có những hành động thái độ như vậy bị thầy mời ra ngoài và góp ý xây dựng rồi mắc cỡ bỏ chùa luôn rồi sau này nghỉ tu luôn nữa chứ thấy uổng vô cùng quý phật tử ơi cho nên con mong sao quý vị nhìn thấy những cái khuyết điểm của ai đó mình đừng có dội vàng đánh giá chỉ trích khinh thường mà chúng ta kiểm điểm lại mình nhìn lại bản thân mình soi rọi lại mình gọi là soi gương nhân cách từng giờ từng phút từng giây để bản thân mình hoàn thiện sửa sai nghe quý vị đây là phương cách để giúp cho chúng ta sống đời an lạc đó quý vị có làm chủ được bản thân mình có kiểm điểm lại mình có nhận rõ mình là ai còn cái khuyết điểm gì cần phải sửa đổi thì quý vị mới có cơ hội thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ và hoàn thiện chính mình đây là phương cách thứ nhất mà đức phật dạy để sống đời an lạc chúng ta phải học cách kiểm soát lấy mình làm chủ chính mình ở trước mọi hoàn cảnh ở đây theo lẽ con sẽ hướng dẫn cho quý vị phương cách làm chủ sáu căn nhưng mà nó còn nhiều vấn đề đề cập ở trong chủ đề ngày hôm nay cho nên con chỉ tiêu biểu những những việc mà nó thường xảy ra trong cuộc sống đời thường của mình để quý phật tử kiểm điểm lại có chỗ nào sai hầu sửa đổi và nên bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh đừng hấp tấp dội vàng mất quyền tự chủ rồi bản thân mình phải hối hận với việc ơn và để kết thúc về cái phần 1 này thì con có một cái câu chuyện xảy ra trong cuộc sống đời thường giữa hai anh em ruột thịt với nhau quý vị cha mẹ mất sớm mới để lại ruộng đất tài sản mà chia đồng đều chứ không có người nhiều người ít nghe quý vị vậy mà sau khi cắt đất ra chia sang tên đàng hoàng rồi cái người em có tiền có bạc cho nên người em đã cho thợ đến nhờ địa chính đo đạc đàng hoàng căng dây cho thợ xây một cái hàng rào chắn ngang giữa hai nhà anh và em phải chia ranh giới đàng hoàng để mai mốt này mít lòng xây cái hàng rào chắn ngang lấy cái móc hàng rào đó làm tiêu điểm cho nó an toàn sợ mai mốt lấn ranh mà đó là anh em ruột đó sau khi cái hàng rào được xây lên cũng chưa hoàn chỉnh nữa thì người anh mới bước qua nói mày xây ngay cái chỗ này mày đã qua đất của tao mấy tấc đập lấy cái búa ra đập đập bỏ để xích qua người em nói nếu mà anh đập cái hàng rào tôi tôi qua tôi đập nhà anh đó nha rồi mới nói nếu mà bây giờ không đồng ý thì mời chính quyền đến giải quyết khi mời chính quyền chính quyền mới đo đạt đàng hoàng mới nói cái khúc này á, thì có lấn qua chừng một gang tay nhưng mà cái khúc phía sau á, thì nó lại bị hụt cho nên hôi bù quá đắp lại bên này thì nó lấn qua nhưng mà bên kia nó hụt lại thì thôi anh em thôi lấy cái đó để cho xây hàng rào cho nó thẳng đi nhưng mà người anh thua rồi người anh không đồng ý uất ức quý vị một buổi chiều nọ gia đình của người em cùng với vợ với con của mình gia đình của người ta đang ngồi ăn cơm người anh đi thẳng vào trong nhà tay cầm một chai axit tạt vậy nè thì cái người em bị tổn hại 95% chưa kịp đưa đến bệnh viện là đã tử vong rồi còn cái cô vợ của người em á, thì bị nát ngay cái bụng nó văng axit đó là nó cháy nguyên cái bụng còn đứa con gái cái mặt rỗ đầy hết nó văng á. rồi người em chết người anh ở tù quý vị thấy do thiếu sự kiểm soát mất quyền tự chủ vì chút tham nè chút sân giận nóng nảy nè mà anh em đưa đến tình trạng đó người chết người ở tù không có đáng đâu quý vị người biết tu á quý vị chúng ta tự nói với mình nhẫn nhịn một chút xíu không có thua thiệt gì đâu ở đời người ta còn biết nói một câu nhịn chín câu lành thì huống chi chúng ta là những người phật tử tại gia mến đạo hiểu được phần nào lời phật dạy quý vị nhẫn là một sức mạnh tối thượng nhẫn là năng lực để giúp cho chúng ta vượt qua những nghịch cảnh và chỉ cần nhẫn nhịn là quý vị có được một đời sống an lành rồi rồi hơn thua tranh đua có lợi ích gì đâu kẻ hơn thêm quán người thua ăn ngủ không có yên đức phật khuyên chúng ta đó ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà riêng ta nhất tâm ta niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị ơi nếu như quý phật tử đây hiểu biết Phật pháp thì cái chuyện lớn mình làm cho nhỏ chuyện nhỏ quá không đi quý vị có đâu mà cái chuyện nhỏ mình làm cho lớn chuyện lớn một chút xíu thì trái nhà không phải trái nhà mà trái cả làng cả xóm luôn quý vị ơi nó ảnh hưởng tác động vô cùng cho nên quý phật tử phải có cái năng lực của sự tu tập và luôn lấy sự nhẫn nại nhu hòa làm đầu cũng như làm chủ các giác quan của mình mắt trong thấy sắc lòng không động tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao sáu căn thanh tịnh sạch lào niết bàn cực lạc có nào đâu xa nếu quý vị làm chủ được mình đó thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa nhưng làm sao để làm chủ đó là một câu hỏi nha học cách nào để làm chủ nãy giờ con chia sẻ đó là chỉ cần quý vị hiểu sâu về nhân quả nè trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu ai gieo nhân nào gặt hái quả báo đó hân huôn có lợi ích gì cả nhẫn nhịn nhu hòa vậy mà sống an lành quý vị ơi và thêm cái quý vị nghĩ rằng trên đời này có ai sống hoài sống mãi đâu mà hân hôn tranh đua để làm gì phải hôm sống ngày nay biết ngày nay còn ngày mai chưa chắc chị bảo đảm có cơ hội gặp lại nhau do vậy đừng làm cái điều gì để tiếc nuối về sau hối hận không còn kịp nữa quý vị muốn làm bất cứ gì gì quý vị phải lấy cái tiêu chuẩn đạo đức làm đầu phải suy nghĩ kỹ trước khi làm suy nghĩ thật kỹ mình nói mình làm coi có làm tổn hại ai không nếu có dừng lại liền còn nếu mà mình thấy là đem lại lợi ích cho người thì dù khó khăn gian khổ gì cũng quyết thực hành theo bởi vì đó là điều thiện lành thì dù hoàn cảnh nào cũng phải phát triển khó khăn cũng phải phát triển nhưng mà đó là điều xấu ác thì dù cho ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên làm không nên nói nha quý vị như vậy thì học cái cách kiểm soát làm chủ lấy mình đây thì quý phật tử sẽ sống đời an lạc cái thứ hai để sống một đời sống an lạc thì cái điều con nhấn mạnh ở đây là quý vị phải hiểu rõ được cái quy luật của cuộc sống này hay nói một cách khác hiểu rõ quy luật của cuộc đời nói về cuộc đời nói về thế gian thì quý phật tử nên nhớ có hai phương diện hữu tình thế gian và vô tình thế gian hữu tình thế gian là chỉ cho con người vật là những chúng sinh có tình thức hiểu biết còn vô tình thế gian là chỉ cho núi sông cỏ cây hoa lá nhà cửa ruộng đất cái này gọi là vô tình thế gian thì dù hữu tình thế gian hay là vô tình thế gian thì nó cũng nằm trong cái quy luật vô thường phải không quý vị nói về con người của chúng ta nằm trong cái quy luật vô thường đó là gì sinh lão bệnh tử là quy luật của một đời người đó quý vị còn nói về vô tình thế gian thì thành trụ hoại không sanh trụ diện diệt to lớn như trăng sao hay là nhỏ nhen yếu ớt như thân phận của con người đều nằm trong quy luật vô thường sinh diệt đổi thay mong manh tạm bợ không có bền chắc quý vị thí dụ biển cả mà chuyển hóa biến thành nương dâu rồi nương dâu biến thành biển cả mênh mông bao la cái sự thay đổi tuần hoàn của vũ trụ nó nằm trong dòng sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không nó đâu có bền chắc đâu cho nên người đời có câu nói không ai giàu ba họ không ai khó ba đời công danh cái thế chẳng qua cũng chỉ là màn xương và buổi sớm ban mai phú quý kinh nhân cũng là một giấc mộng dài nếu chẳng rõ bản lai vô nhất vật công phu luống uổng một đời ai mới thấy giàu sang nhà cao cửa rộng lên xe xuống ngựa kẻ hầu người hạ tiền muôn bạc bể đó đùng một cái làm ăn thất bại tán gia bại sản chẳng những như thế mà còn dướng dấp nợ nần phải bị tù tội nữa quý vị chúng ta thấy nhân nhãn diễn ra trước mắt mình trong cuộc sống đời thường quý vị có nhận ra được cái quy luật vô thường đó hay không khi tỉnh mộng lúc tàn canh Giật mình mình lại thương mình xót xa Khi sao phong gấm rủ là Giờ sao tan tác như hoa giữa đồng vậy đó Khi thì ăn ngon mặc đẹp Nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ Rồi cái đùng một cái đổ nợ Tâm coi mình không có ra gì hết á Ta nói lên xe xuống ngựa Là cái câu đó còn nhẹ đó nghe quý vị Người ta còn không có nói xuống ngựa Người ta nói xuống chó cho nên ngày xưa đó quý vị Nguyễn à, Công Trứ là một cái vị tướng rất là tài giỏi mà nói về văn chương thì ông quá tuyệt vời nếu mà ông làm quan văn thì là một cái vị quan điều hành về mặt hành chánh rất giỏi nhưng nếu mà ông ra trận thì lại là một võ tướng anh hùng hào kiệt đánh nam dẹp bắc trăm trận trăm thắng nhưng mà sau này Nguyễn Công Trứ đó bị gian thần tố giác tố quan cái bị nhà vua cắt chức nhà vua cắt chức ổng cái đài ổng làm tù binh làm lính đi ra nơi biên giới ngay giường biên ải biên giới đó làm lính tù nha ăn mặc đồ tù cái cái vị tướng ở nơi trấn nhậm ngay cái tỉnh quảng ngãi đó nhìn thấy nguyễn công trứ mới ngày nào là một cái danh tướng tài ba mọi người phải kính trọng nể phục mà bây giờ mặc cái bộ đồ tù binh vậy thấy thiểu não tội nghiệp quá đi cái vị quan đó mới đưa cái bộ đồ khác cho nguyễn công trứ thay vào cái nguyễn công trứ mới nói một câu đó như vậy sao phải ông cũng không làm đúng mà tôi cũng làm sai luôn vậy không đúng rồi bây giờ tôi á là tù là kẻ tù binh mà bây giờ mặc bộ đồ này không đúng chút nào giả lại hồi lúc mà tôi có danh vọng tôi có địa vị thì cô, tôi cũng không lấy đó làm vinh thì bây giờ trở thành một cái kẻ lính tù như vậy cũng không có gì lấy đó làm nhục tôi muốn tôi như vậy để làm gương cho hậu thế sau này và cũng nhắc nhở bản thân mình đời có thạnh có suy có vinh có nhục tự nhắc nhở mình cũng như nhắc nhở hậu thế thế đó đời có thạnh có suy có vinh có nhục đó là lẽ thường tình thôi quý vị ơi cho nên khi quý vị hiểu rõ được cái quy luật của cuộc sống trong lúc mình giàu có tiền có bạc thì không ỷ lại mà khinh người cống cao ngã mạng tổn phước quý vị và mình biết cái sự giàu sang đó nó cũng không có bảo đảm lâu dài danh vọng địa vị cũng không bảo đảm lâu dài cho nên không có cống cao ngã mạng khinh người ỷ quyền ỷ thế còn cái lúc mà mình xa cơ thất thế nghèo hèn cũng không gì thế mà cảm thấy là nhục nhã bởi vì hạnh suy như hạt xương rơi đầu cành sự vinh nhục ở đời là thế đó cho nên chúng ta phải tự tạo cho mình một hòn đảo kiên cố mà không có một ngọn thủy triều nào có thể nhấn chìm mình được không có một cái ngọn gió nào có thể làm lung lay cái tảng đá kiên cố tức là quý vị đây khi hiểu rõ được cái quy luật của cuộc sống rồi thì ở trong hoàn cảnh nào chúng ta vẫn an nhiên tự tại bình tĩnh hãn nhiên để vượt qua hết tất cả để sống đời an lạc có nhiều người mới ngày nào lên xe xuống ngựa nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ đùng một cái tiêu tan làm ăn thất bại cái họ đâu có chấp nhận sự thật này họ tự tử quyên sinh nhảy lầu chết hoặc là mượn một cái liều thuốc độc để kết thúc mạng sống của mình quý vị nghe báo chí đăng tin hoài phải không như vậy thì một người phật tử để sống một đời sống an lạc thì chúng ta học phải hiểu rõ quy luật của cuộc đời này hạnh suy là hạt xương rơi đầu cành cái thân mạng của mình còn nằm trong cái quy luật vô thường sinh lão bệnh tử còn không bền chắc thấy mạnh khỏe vậy đó nhưng mà nó ngã ra nó chết giờ nào nó chết phải không quý vị chúng ta có có có thể nào giữ gìn và bảo rằng làm chủ lấy mình và nói rằng mày không được già mày không được bệnh mày không được chết mày phải trẻ mãi không già mạnh hoài không đau yếu và sống hoài không chết được không quý vị không bởi vì chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn chúng sinh bệnh tật đa mang ít ai sống được bình an mạnh lành chúng sinh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình chẳng có tha đâu khi quý vị hiểu rõ được cái quy luật của cuộc đời thì lúc mà mình già mình cũng không có gì phải buồn không có gì phải mặc cảm ai rồi cũng phải già hết cho nên không có gì phải buồn phải mặc cảm và đối diện trước bệnh tật cũng không có gì phải đáng sợ vì đó là quy luật của đời người phàm hãy có thân là có bệnh và đối diện trước tử thần cũng chẳng có cái gì mà phải sợ dù cho quý vị có sợ có trốn có tránh cũng không trốn tránh được tử thần đâu vì đó là chặng đường cuối cùng của một đời người ai cũng phải đi qua thôi tử sanh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn cứ ba đường và sáu nẻo muốn ra cần gấp mau niệm di đà đi quý vị ơi niệm phật để có đủ hành trang tư lương trở về tây phương cực lạc chấm dứt dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường còn ở cõi đời này ai rồi cũng phải già bệnh chết Đức Phật ngày xưa có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp Tướng hảo trang nghiêm như vậy nhưng mà nó vẫn phải tàn phai theo thời gian năm tháng Có ngày đó Đức Thế Tôn về cũng vào trời mùa đông lạnh ngày hôm đó mặt trời mới vừa mọc lên cái ngày thấy mặt trời mọc lên thấy hơi ấn ấn lạnh ngày mới dán y ngày ra ngồi phơi nắng cho nó ấm cái tôn giả anh đang mới bước ra lấy tay vuốt làn da lưng của phật ôi còn đâu là da dẻ hồng hào ôi còn đâu là nét đẹp của thời trai tráng thân của đức như lai đây có 32 tướng hảo mà giờ đây cũng phải tàn tả như vậy sao đức phật mỉm cười nói a nan đó là cái quy luật của đời người vì thân của như lai cũng do đất nước gió lửa nhân duyên hòa hợp mà sinh ra thì nó nằm nằm trong cái vòng sinh lão bệnh tử có ai thoát khỏi đâu và đức phật cũng phải thị hiện nhập niết bàn lúc ngài 80 tuổi để cho chúng sanh biết rõ rằng phàm hệ có sinh là có tử thôi tử sinh là ai phải đi qua con người chúng ta phải nhận diện rõ điều này nghe quý vị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 mà con người cái gì đến với mình cái mình mừng lắm được cái mừng lắm mà mất cái buồn vì chúng ta không hiểu được cái quy luật nó có đến rồi một ngày nó sẽ ra đi thôi cái gì có hợp tức có tan có cái thú vui nào mà không mở đường cho đau khổ trong hội ngộ nào cũng nảy mầm chia ly ngày xưa đức phật đã giác ngộ được cái quy luật vô thường đó mà ngài rời bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan những thú vui trần tục mà đối với một vị đông cung thái tử được quyền hưởng thụ ngài biết đó chỉ là mong manh tạm bợ thôi không có bền chắc không có lâu dài cho nên ngài mới tìm cái niềm vui vĩnh cửu đó là niết bàn giải thoát quý vị ơi hôm nay chúng ta được cơ duyên học phật rồi Quý vị nghe được những điều giá trị qua lời Phật dạy mà từ trước đến giờ mình chưa được nghe Và hiểu được phần nào cái lẽ thật của cuộc đời này Thân này vô thường, các pháp vô thường Thế gian vốn dĩ vô thường Thì quý Phật tử thấy cái thân này là do tứ đại gá nương tạo thành Cho nên trước sau gì cái thân này cũng phải trả về cho đất cho nước cho gió cho lửa mà thôi dù quý vị có cố giữ giữ cũng không được chỉ một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng vừa thấy nó nha quý vị mà mất đó đó đưa vào trong cái lò thiêu vài tiếng đồng hồ cái đến hốt ra còn đóng xương dụng tro một đống tro giác về một bao luôn cái nhìn đóng tro tàn cũng như mảnh xương dụng đó thế chúng ta nói người này nè hồi đó còn sống là anh hùng lắm ai đụng tới không được bây giờ còn lại một đống tro tàn một đống xương dụng mà thôi chỉ cần một đống lửa hồng thiếu mất mạng hay là một nắm đất vàng chôn mất xác thôi quý vị chôn xuống mộ rồi thì mạnh ai nấy nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời thể xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai Sướng cho bao cũng đau khổ cả đêm ngày Vui cho lắm cũng dường như sương tuyết Danh cao trỗi dù oanh oanh liệt liệt Như tần thủy hoàng hay trụ kiệt còn chi Sở bá vương và tào tháo có ra gì Vô thường đến cũng phải co đầu rút cổ Mạnh như quân bá hàng tính mưu tột độ Hỏi ngày nay các ông ấy còn chăng Giàu như thạch sùng như dương khải mấy ai bằng Tử thần đến há đem cơm tiền ra thế mạng khi quý vị hiểu rõ được cái quy luật của đời người vô thường như vậy chúng ta không có trách vào thân này bởi vì cái này thân này là do sự dai mượn của các duyên đất nước gió lửa trước sau sớm muộn cũng phải trả về không giữ được không chấp vào nó mà chúng ta vận dụng cái thân này như chiếc thuyền đưa mình qua sông sống một đời sống giá trị ý nghĩa Nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ có một giường thôi Của tiền cất chứa dẫu đầy rương Một cơn gió ác vô thường đến Hần hức ra về trong vấn vương Dầu ta có quen biết đầy thiên hạ Mấy kẻ quan hoài thấp nén hương Của tiền vật chất đành bỏ ráo Mình lẽ lôi đi nghiệp dẫn đường nhiều lắm trăm năm một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười đó quý vị chúng ta biết rõ vô thường không có phải chán nản bi quan rồi ngồi nói ai cũng chết ai cũng chết tôi giờ cũng không biết làm sao để cho tôi hết khỏi chết chống đường nào cũng không khỏi tử thần đâu mà không phải ngồi đó để mà kêu than rồi cái tiêu ma đi ý chí của mình sống để ngày giờ năm tháng trôi qua trong uổng tiếc mà chúng ta biết rõ rằng cuộc sống này nó mong manh tạm bợ thân mạng của mình vô thường như vậy lúc còn sống hơi thở còn ra vô nhịp tim còn lên xuống ngày nào còn hiện hữu có mặt trên cuộc đời này phải sống làm sao tốt đời đẹp đạo sống giá trị lợi ích đi quý vị trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó nguyện sống một đời sống giá trị lợi ích dấn hân phụng sự người phật tử ở đâu là ban tặng niềm vui hạnh phúc cho tha nhân ở nơi đó không làm đau khổ ai hết đi đến đâu cũng bố thí cũng cúng dường cũng giúp đỡ cũng trợ duyên đem cái phước của mình có được chia sẻ cho tất cả mọi người cùng hưởng sống có tình người sống có lòng nhân sống có đạo đức sống có trí tuệ thì dù sống một ngày nó vẫn có giá trị hơn là kiếp sống trăm năm nhưng mà tối tâm mê lầm chẳng có một chút tình người chẳng có một chút lòng nhân sống phi đạo đức thì đó mới là kiếp sống thừa sống ổn quý vị như vậy để học cái cách sống an lạc quý phật tử phải hiểu rõ được quy luật của cuộc sống này hiểu rõ được cái luật vô thường đó để xả bỏ hết mọi vọng chấp cái gì tha thứ được tha thứ đi quý vị ơi cái gì bỏ qua được bỏ qua đi để mình nhẹ nhàng mình an lạc mà cũng đem lại niềm vui an lạc cho tha nhân rồi ngày mình nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này mình không có nuối tiếc cái điều gì hết bởi vì tôi đã sống trọn tình trọn nghĩa rồi đáng sợ nhất là chúng ta làm điều gì đó sai trái tội lỗi rồi đến khi mình hối hận mình ăn năn cũng đã muộn màng nó làm cho chúng ta ray rứt lương tâm cả đời không bao giờ an ổn được cho nên đức phật dạy chúng ta là hiểu được đi nhìn cho thấu cuộc đời này đi ngoảnh nhìn lại cuộc đời giống như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không và điều đặc biệt nữa là quý vị phải nhìn rõ hiểu rõ về nhân và quả thiện ác đó đầu chung hữu báo chỉ tranh lai tạo giữ lai trì thiện hay ác rốt cuộc đều đưa đến quả báo chẳng qua nó đến sớm hay đến muộn mà thôi nếu quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả thì mình hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình khổ hay vui do mình quyết định đó. Và chúng ta có thể chuyển hóa thay đổi cuộc đời mình từ khổ đến vui qua phương cách chuyển nghiệp của đạo Phật đó là đoạn ác tu thiện. Được không quý Phật tử? Muốn sống đời an vui phải hiểu rõ để thực hành đúng theo lời Phật dạy rồi để sống một đời sống an vui cho con thêm một ý nữa đi tuy là gần hết giờ rồi nhưng mà con xin một ý nữa là quý vị học cái cách mỉm cười trong cuộc sống đâu quý vị nghĩ coi mỗi một buổi sáng ban mai mở mắt ra mà cái mặt chầm dầm chữ bự người ta nói sao nhìn thấy mặt hết tiền rồi thấy không mặt nhìn thấy cái mặt là bị ám ảnh rồi tôi sáng tôi gặp cái bà đó bà ám ảnh tôi cho nên ngày nay tôi xui tại vì sao vậy chầm dầm chữ bự tối ngày à mà bản thân của người đó đó cái tâm như thế nào nó biểu hiện ra cái tướng như vậy đó quý vị cái sống trong sợ hãi lo âu sống tham muốn sân giận quán thù hòn trách thì nó biểu hiện ra gương mặt không bao giờ có được một nụ cười tươi đâu quý vị nhìn đức di lặc ở phía trước nè ngài cười tươi không miệng to má lúng đồng tiền vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò vậy mà đứa móc mắt móc mũi móc lỗ tai móc miệng móc đúng ngày ngày vẫn cười đâu quý vị đặt trường hợp nơi mình nếu mà có người nào mà lại móc lỗ tai mình móc con mắt mình móc lỗ mũi mình móc miệng mình móc rúng mình mình cười được không quý phật tử cười được không không cười được vậy sao không học cái cách cười giống như bồ tát di lạc đi ta làm gì làm mình vẫn cười à chẳng hề hết gì hết sống một đời sống không dông tự tại học cái cách mỉm cười học cái cách mỉm cười có nghĩa là tùy thuận các duyên nhưng không để các duyên nó làm chướng ngại mình nói tắt gọi là tùy duyên mà sống đó quý vị ai đối với tôi sao tôi cũng cười chứ ai đối tôi sao cũng được hết bởi vì tôi tin hiểu về nhân quả mà nếu ngày xưa tôi hiếu với mẹ cha thì chắc chắn con cũng hiếu với ta khác gì nếu mình ăn ở vô nghị thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công cho nên bây giờ dù gặp cho đứa con nó có ngỗ nghịch bất hiếu mình cái ngồi cười cười đây cái nụ cười nó khác nha không phải nụ cười hạnh phúc mà nụ cười tự trách tại sao hồi đó tôi không biết nhân quả tôi đối xử với cha với mẹ tôi vậy giờ con tôi nó đối y hệt vậy nó nhân quả là vậy đó cái tự nhiên mình cười rồi cái tự trách mình thấy không quý vị nhưng mà mình biết nhân quả không hờn trách ai hết á chỉ tự trách mình thôi chứ không có hờn không có trách người khác quý vị ơi rồi chúng ta học cái cách mỉm cười trong cuộc sống nữa đây dù cho người ta có gieo đất tai ương quạng quạ đến với mình quý vị cũng nở một nụ cười vì quý vị biết rõ rằng chính mình tạo cái nghiệp nhân đó bây giờ nó quả báo đến trốn đường nào khỏi không trốn đường nào khỏi nhân quả nó truy cập nó tìm đến nơi à quý vị không có trốn khỏi nhân quả đâu nhân quả nó giống như hình với bóng hình ngay thì bóng thẳng hình cong bóng sẽ quẹo quý vị trồng cái hạt giống đắng mà quý vị muốn có trái ngọt đó là điều không thể được quý vị gieo hạt giống ngọt mà nó có bao giờ nó ra trái đắng bao giờ cho nên một số người lại hỏi vậy chứ sao mà tôi cả đời này tôi làm lành lánh dữ tôi sống tốt đời đẹp đạo quá mà mà sao tôi gặp chuyện xui đuổi thì cái nhân tốt lành quý vị mới gieo trồng đây quý vị đòi gặt hái giống như mới gieo giống lúa hôm qua bữa nay đòi gặt được không từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi thời gian nữa cái nhân hiện tại chưa đủ duyên chưa đủ đúng thời kỳ trở thành quả thôi còn cái quả hiện tại xấu mà mình gặt hái đây là do cái nhân xấu mà mình đã gieo trồng trong quá khứ nó đã đủ duyên nó đã đúng thời kỳ nó trở thành quả rồi phật cũng cứu được mình đâu quý vị ơi có nhiều vị phật tử đi đến chùa nói thầy ơi cô ơi cứu giùm con đi cứu con con đau khổ quá à rồi hỏi cô bị sao mà cô nhờ cứu vậy con bây giờ mắc nợ 200 tỷ cứu con với nói Phật còn chưa cứu cô tụi con ở trong chùa làm gì có tiền mà cứu cô à, nói cô ơi cứu con với con bị ông chồng ông đánh tay a tua luôn sáng xỉn chiều sai tối lai nay dài xị mà ngày nào cũng nghiện ngập cũng là sai xỉn như vậy rồi cái ổng cứ hành hung mình hoài trốn không khỏi đánh đến nỗi cái mặt te tua tàn tạ luôn ngày nào cũng u đầu bể trán sưng dù có mắt còn thôi dảnh cái miệng lên vậy mà nói rằng cô ơi cứu con giới cứu con giới cứu sao bây giờ nếu mà cô tin vào nhân quả thì cô vui vẻ đón nhận và đừng tạo thêm nghiệp nhân xấu ác mới nữa ông đánh đừng đánh lại ổng ông chửi đừng chửi lại ổng xem như nam mô di đà phật tôi trả cho ông món nợ nữa rồi ngày xưa tôi đánh ông bao nhiêu á bây giờ ông đánh tôi bấy nhiêu tôi vui vẻ tôi trả nhưng mà tôi không có đánh lại đâu tôi không chửi lại đâu còn đợi cho đến lúc mà ổng sai bí tị rồi ổng không còn biết gì nữa là vô thụi nha mày đánh tao bây giờ tao đánh lại mày nè nghe lúc này đâu hay biết gì đâu vô thụi đánh rồi có bữa lôi ông ông ông chồng mình xuống sàn luôn không cho nằm lên giường tức quá và lúc mà ông tỉnh dậy ông thấy ông nằm dưới sàn là ông biết rồi ông đập cho ông trận nữa rồi cứ trả thù vậy hoài cái dai thêm hoài sao hết nợ đây không ai cứu được mình đâu những người dù cho có phật có phật ở đời thì phật cũng chỉ chúng ta tự mình giải thoát chính mình bởi vì mình là người ràng buộc mình là người gieo nhân ngài chỉ cho chúng ta phương cách để chuyển hóa nghiệp nhân của mình chuyển nghiệp mình nhưng mà có chuyển hóa thay đổi được cuộc đời mình hay không đó là do quyền quyết định của mình không ai làm thay làm thế bởi vì mình ăn mình no mình tu mình chính quý vị ơi hiểu rõ được điều này rồi cái quý phật tử học cái cách sống tùy duyên sao cũng được tôi tin vào nhân quả tôi biết đời trước tôi cũng à, tạo tội tạo nghiệp dữ lắm mà nha cũng giật nợ người ta dữ lắm cho nên bây giờ nợ nó mới dây nó đòi mình thôi vui vẻ trả trả cho đến khi nào hết nợ quý vị có muốn nắm níu lại không tôi chưa muốn tôi chưa muốn các vị đi đâu mà ở lại đây để cho tôi trả nợ tiếp hết nợ rồi thì tự nó ra đi thôi hả à, quý vị và chúng ta tập mỉm cười hoài cười trong cuộc sống cái năng lực của nụ cười đó nó sẽ góp phần xây dựng một đời sống hạnh phúc an lạc cho mỗi chúng ta năng lực của nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ luôn đó quý vị ơi học cái cách cười của bồ tát di lặc đi nghe quý vị ngày cười tươi lắm nhưng mà quý vị nhìn bồ tát di lặc với lại ông địa cười khác nhau hết à ông địa ông cười gượng gạo còn bồ tát di lặc cười tươi nguyên nhân sao vậy thì có câu chuyện là ông địa ông cười gượng gạo rồi nè ngày xưa trong một cái làng nọ người ta thờ một cái miếu thờ thờ thổ địa cái người ta đồn đãi rằng thổ địa ở đây rất là linh thiêng cầu gì được đấy cái ông này ông làm nghề mua bán sau năm đó ông làm ăn thất bại đổ nợ đổ nần ông mới nghe sự linh thiêng của thổ địa ông đến ông khấn giấy ông nói thổ địa ơi nghe đồn ngài linh thiêng lắm nếu mà ngài linh thì ngài gia hộ cho tôi đi năm tới đây tôi làm ăn khá giả tôi trả hết số nợ cái cuối năm tôi đem đến tôi cúng cho ngài con vật hai chân cái qua năm đó ông làm ăn khá ông trả nợ xong rồi cái cuối năm ông sạch túi ông còn đồng xu trả nợ mà sạch không còn đồng xu ông đi đến miếu thổ địa cái ông đảnh lễ ông mới nói xin cho tôi khất lại nha hết tiền rồi trả nợ hết tiền rồi nhưng mà ông cũng rất là linh thiêng ông gia hội cho tôi năm tới này tôi làm ăn khá nữa nha tôi sẽ cúng cho ông bù lại con vật bốn chân cái năm tới ông làm ăn khá khá cái ông lo ông sửa lại căn nhà bởi vì nó dột hết rồi sửa xong rồi cũng trắng tay không còn đồng xu nào cái dịp cuối năm ông mới đi đến miếu thổ địa này cái ông khấn giá nói khất lại cho nên năm sau nữa đi nha tại vì tôi bây giờ sửa lại căn nhà tiêu hết tiền rồi nếu mà ngài linh thiên nữa gia hộ cho tôi năm tới này tôi làm ăn khá thì tôi sẽ bù trừ lại cho ngài là cúng cho ngài con vật tám chân năm đó ông làm ăn khá cái cuối năm ông mua con cua nó có tám cái chân đó ông luộc cái ông để vô như dĩa bởi vì bây giờ tục lệ người ta cúng đất đai người ta hay luộc con cua phải không quý vị ông mua con cua ông luộc cái ông để vô trong cái dĩa cái ông đem đến ông cúng cho thổ địa thổ địa ngồi mới nhìn cái lễ phẩm mà nó cúng cho mình ba năm trời nha nó khất lại nó nói nó cúng cho mình con vật hai chân mà cuối năm nó có cúng cái gì đâu thì mình nghĩ là con vật hai chân một là con gà hai là con vịt mà nó không cúng luôn cái nó khất lại nó nói năm sau nó sẽ cúng mình con vật bốn chân mình nghĩ rằng nếu con vật bốn chân chắc chắn là một con heo quay hay là một con bò sữa mà nếu không heo quay không gò bò sữa thì một con vịt quay và một con gà luộc cộng lại mới là bốn cái chân nhưng mà vịt cũng có gà cũng không heo cũng có bò cũng không luôn cái nó khất lại nó nói qua năm sau đi cho nó làm ăn khá nó cúng mình con vật tám chân mình nói tám chân chắc chắn là một con heo quay với một con bò sữa rồi ai ngờ đâu tám cái chân nó đưa con cua luộc tám cái chân nó đưa lên cái thổ địa nhìn thấy con cua đó cái thổ địa cười cười ở đây là cái nụ cười nụ cười mà cười cho thế thái nhân tình nó gạt gì đến nỗi mà thần linh hổ địa nó cũng lạc gạt luôn cho nên hổ địa mới cười cái nụ cười không có tươi không có toe toét cười gượng gạo cười chua xót cho thế thái nhân tình còn cái nụ cười của bồ tát di lặc tươi lắm quý vị học cái cái, cái nụ cười của ngài nha ngài tu cái hạnh gì mà có được nụ cười tươi vậy từ bi hỷ xã quý vị bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ lòng từ thường xả xả những điều khó xả ở thế gian chỉ cần quý vị tu tập hạnh từ bi thương yêu tất cả và quan hỷ xả bỏ hết tha thứ hết thì quý vị sẽ có nụ cười tươi như bồ tát di lạc được không quý vị trong cuộc sống này nè quý phật tử luôn đem cái tình thương đối xử tốt đẹp với mọi người và tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác quan hệ hết đừng cố chấp quý vị ơi nhất là cái tuổi này nha quý vị càng cố chấp giặt mắt bắt lỗi bắt phải con cháu nó không có ưa mình đâu mà mình thương nó nó mới thương mình rồi cái gì mình cũng quan hỷ hết vui vẻ bỏ qua hết thì mình ở đâu mình cũng sống an lạc hết quý vị ơi còn mình bắt hoàn cảnh và con người chiều theo ý mình đó là điều không thể được mỗi một thế hệ với lại mỗi cái suy nghĩ của con người nó khác nhau hết à bản thân mình thôi còn lúc dày lúc khác nữa thì huống chi mình và người khác phải không quý vị mà mình đòi hỏi những người chung quanh chiều theo ý mình đó là điều không thể được mà nếu không được thì mình phiền não vậy thì tại sao mình không tập cái cách sống tùy duyên tự mình học cái cách mỉm cười trong cuộc sống giàu cũng cười nghèo cũng cười có tiền cũng cười không tiền cũng cười có con cháu hiếu thuận cũng cười mà nó ngỗ nghịch cũng cười gặp thuận duyên cũng cười nghịch cảnh cũng cười vì chúng ta cười đây là tự tạo cho mình có được niềm vui trong cuộc sống mà niềm vui đó là do gì chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả và bản thân của chúng ta đây làm chủ cuộc đời mình quyết định cuộc đời mình chứ không giao có cuộc đời mình cho thần linh cho thượng đế cho số phận cho nên quý vị cảm thấy mình là chủ rồi gặp cảnh duyên mà nghịch đến với mình cái quý vị nói tôi trả cho hết nợ để cho tôi đi ngon đi ngọt còn dướng nợ nần cái giờ phút cuối cùng nó lôi nó kéo mình sao thôi giờ vui vẻ trả đi để giờ phút cuối cùng của cuộc đời á, mình nhẹ nhàng nó mua di đà phật phật đến tiếp dẫn mình đi cho nó mau nghe quý vị rồi gặp cái cảnh thuận đến với mình cái chúng ta cũng mỉm cười tôi biết hết rồi đừng có gạt tôi nữa dụ tôi chứ gì dụ tôi cho có tiền có bạc sống hạnh phúc sung sướng bên cạnh gia đình con cháu để cho tôi mê nhiễm hồng trần tôi mắc ghiền tôi ở lại đây luôn chứ gì không dám đâu không thể nào gạt tôi đâu bởi vì tôi đã hiểu rõ rồi ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc mới nhàn vui tây phương cực lạc phản hồi để dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường chứ không gì một chút vui sướng khoái lạc mong manh của trần tục mà bỏ Phật pháp nha mà muốn ghiền ở lại cõi ta bà nè tự mình cười rồi mình nói với mình vậy đó tôi biết hết rồi không có gạt tôi được nữa đâu dụ tôi với gì đem ngủ trần dục lạc là cái miếng mồi ngon nhữ tôi để tôi ghiền tôi ở lại đây luôn à tôi không dám đâu tôi biết rồi cái bản thân tôi còn chưa giữ được không có gì là của tôi hết cái thân này tôi cũng dai mượn của các duyên thì có cái gì là của tôi là cái bền chắc đâu cho nên trước sau sớm muộn thì tôi cũng đọc sanh đọc tử đọc hành đọc bộ đọc khứ đọc lai hiểu rõ được điều đó các quý vị sống an nhiên tự tại gọi là tạo cho mình có được nụ cười trong cuộc sống đó quý vị mà không có gì nghịch cảnh buồn giận tức hờn trách cũng không gì thuận cảnh mà mê mà nhiễm mà tham mà đắm mà ghiền thấy không quý phật tử học cái cách tùy duyên nhưng không phan duyên tùy thuận các duyên nhưng không để cho các duyên làm chướng ngại thì niết bàn sanh tử tợ không qua hay là tây phương cực lạc không có ở đâu xa là ở trong cuộc sống này mà thôi do gì chúng ta nhìn hấu và tự biết tùy duyên trong cuộc sống của mình mình thương người người ta thương mình mình quan hỷ mình không cố, cố chấp mình đi bến đâu mình cũng được an nhàn còn chấp cái gì rồi khổ lắm ở nhà cũng khổ con nó nấu cơm nhão cơm khô cho nên lên bàn ăn nuốt cái bị cái bị phiền não nó chặn ngay họng của mình ăn dù có thức ăn ngon ăn cũng không ngon thấy không quý vị tại vì mình chấp còn bây giờ quý vị xả hết cái gì nó đem đến cho mình ngày ba bữa ăn vậy là quý lắm rồi giả lại nhất là cái con dâu nữa nha con dâu quý vị thường hay hờn mát đứa con dâu lắm nhưng mà con góp ý cái phần này để quý vị suy nghĩ một cách tích cực con gái ruột của mình đi mình sanh nó ra 9 tháng cưu mang 3 năm bú mớm cả cuộc đời dưỡng nuôi nó mà đến khi nó trưởng thành rồi mình có nhờ không hay là người ta nhờ rồi bây giờ con gái của người ta người ta cũng nuôi lớn lên cực khổ vậy đó mà bây giờ mình nhờ mình không có thay tả cho nó ngày nào không mớm từng cho nó miếng cơm ngày nào cũng lo lắng gì cho nó mà bây giờ nó về làm dâu nhà mình mà mình nhờ giả nó nấu cơm cho mình ăn vậy quá quý rồi mình xem nó giống như con ruột của mình mình thương nó đi thì nó thương mình chứ gì ai biểu chúng ta giặt mắt khởi tâm phân biệt chấp trước giặt mắt tìm tòi rồi quạo quọ cao có bắt lỗi bắt phải hỏng thương nó rồi hay đi nói xấu nó cho nên nó đâu có thương mình nó cũng đi nói xấu mình từ đầu trên đến xóm dưới cái đó gọi là nhân quả đó quý vị muốn có được cái nụ cười tươi trong cuộc sống sống một đời sống an lạc thì quý phật tử mở rộng cõi lòng ra biết yêu thương